Hello chào mọi người nha Chào mọi người đến với channel của mình Thì hôm nay mình sẽ đưa cho các bạn một chiến thuật mới Leo rank rất là hiệu quả Đó là chiến thuật kiểm soát bản đồ Chiến thuật rất là hiệu quả trong leo rank nha Thì à, mình đã mài rũa Mình đã tìm tòi mọi thứ Để làm ra một chiến thuật cực kỳ hiệu quả như thế này Đầu tiên thì các bạn sẽ qua cứu cùng bộ xanh này trước Để làm thọt thằng đường bên kia Thường á, là hàng rừng nó sẽ ăn con bùa ở cái đường tiến công trước để nó xuống nó gây đường đồng cho mình lại chọn đường này để mình qua mình cứu con bùa xanh sau đó mình về mà ăn con bùa đó trong trận này thì con ghi đu ấy nó biết được điều này rồi nên nó qua nó cướp con bùa đỏ của mình hèn quá là không biết tất cả này ui ui nó vẫn qua kìa cứu cứu mình cứu mình ra đấy ôi xong rồi nó cướp được rồi giết luôn bạn ơi giết luôn giết luôn giết luôn đây là mạng của mình ui đấm mẹ bố đó của mình trời ơi làm nha ôi thằng đứng nó không farm này qua đây làm gì rồi thôi xong rồi thôi xong thằng lừng này rồi rồi đây rồi mày chạy đi thôi chết chết thằng mít thật trời mẹ mày của mình muốn có tham tham tham Trời ơi, thua không sao nha bạn Để biết nó xanh được cuối game nó gắn mình nhé Rồi ok, mình sẽ tiếp tục đây Trận này thì à, thằng đường nó bên kia là Thetatia Thì nó đầu game nó cũng rất là mạnh Cho nên là phải coi chừng nó Phải đè đường nhé cho nó không phải ram Thằng rừng mới chết rồi, giờ một đó là ăn con rơi này Hai là xuống ăn gan đường dòng Nhưng mà thường là nó sẽ ăn con rơi Tại vì level nó phải level thấp Cho nên là nó sẽ không xuống năng lao động được để để có mấy có mấy chơi luôn chơi luôn bạn ơi chơi luôn chơi luôn chơi luôn giết mạng của vỗ tay vỗ tay này tay không ra nhé coi cái bùa đó thôi thằng đường nó chết rồi thì à, cứ xong bùa này mình sẽ về ăn à, ăn thôi mình sẽ có thể qua bùa xanh nhưng mà trong trường hợp này á thì à, đừng giữ bán nhau dây mình phải xuống nha mình xuống ngăn đó không là đồng đội nó chửi đấy rồi xuống ngăn này đây mạng đây rồi mạng đây dưới đâu trời ơi giết luôn bạn ơi giết luôn trời đất ơi giết luôn thôi chứ thằng này luôn rồi nó không chịu farm này chết luôn chết nhớ nhá để ba drum đó rồi chứ ai mạng của mình này cổ đi cuối game có đồ đánh nó xong giờ mình ăn bùa đỏ là xong một là mình xuống mình rồng hai là mình sẽ ăn bùa xanh là bạn nha và tay mình nha nhưng mà máu mình hết rồi thôi mình sẽ qua bùa xanh đem mình để có à, vàng còn đáng tiếp chứ qua kia là nó nó canh me canh chua nó bắt mình đấy đây mình sẽ ăn bùa xanh ủa thật là trên nè các bạn nhìn bản đồ thật là trên nha bộ xanh nó không chịu ăn này thì tí nữa mà ăn bùa xanh của mình xong mình sẽ qua bùa xanh đem bạn luôn để đè cho nó nghỉ farm luôn mít mình bó nha mình bó mít mình qua bùa xanh cho nó thọt luôn đi đó là bên trên này mình lo ăn xong bùa xanh này mình sẽ dưới mình lấy cái trụ nha lấy trụ xong thì à, mình sẽ chắc chắn là sẽ ăn con rồng mặc dù bờ đỏ nó ra rồi nhưng mà từ từ từ thôi rồi bạn đồng đi bạn đồng ngon hơn giờ qua bùa đỏ là các bạn thấy bạn đầu không thằng top của nó không thấy đâu tức để ở trong bụi bụi trong mùa đỏ nó nó căng nhớ tại đây mình cướp quá trời ờ cướp đầu mà cướp rồng à? được chết cái mẹ luôn ui rồi chết một mình không dính về rồi rồi giờ mình sẽ về farm nhé con bùa đỏ sắp ra các bạn chơi ấy, là phải kiểm soát được cái thời gian ra bùa khi mình biết được thời gian này ấy, để qua cướp được bùa thêm bạn và canh đúng thời gian có gì vô lúc đang bùa thì vô hất một phát rồi chừng trị rồi đây là cái cách cướp bùa mà năm 1900 hồi đó ai cũng chơi chứ đây với là bạn này với luôn với à, thôi, thôi, Này, rồi rồi từ để hết máu hết máu chết rồi thằng này chết theo ý ờ, ok cảm ơn nha ui đau quá thôi giờ mình sẽ về farm nha trong trận này thì có con kêu rốt bên kia thì có lửa bố nó nó, nó đè đường được rồi nên là mình không có sợ nó tại vì khi có lưỡi bố đè đường ấy thì con kêu rốt không farm được mình đâu có gớm bộ sang này mình đứng cái ra này này thằng đứng cái ra này nó mới xuống này đây đây à ý bạn ơi có dân chết chưa chết luôn rồi họ đi về ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui tìm tới chơi luôn chơi luôn bạn ơi chơi luôn chơi luôn chơi luôn đây đây bạn đây chứ đâu đây rồi trời ơi, cảm ơn nha trời ơi nãy giờ biết nhiều chứ đây rồi đây đỡ này chơi luôn bạn ơi chơi luôn chơi luôn chơi luôn trời luôn này cảm ơn nha trời ơi mấy cha hay quá nãy giờ đã hết mạng của mình để giờ anh lại rồi giờ thằng đường nó chết rồi à bùa đỏ sắp ra rồi thì các bạn phải nắm bắt được cái thời gian ra bùa thì mới cứu được bùa nha trong trường hợp mà nếu bạn không biết bùa thì à, bạn hét con bùa cái thời gian mà khi hết xong ấy, thì chính là sau 20 giây thì nó sẽ được uh, hồi sinh ra bạn nhớ vậy hết con bùa thì 20 giây nó sẽ hồi sinh ra nhé ok tài được mã rồi dạ bây giờ xong mình sẽ vẽ bùa xanh nhé ăn bùa xanh xong mình sẽ mục tiêu mình là cái trụ trên đấy là phải đẩy ba đường nếu ba đường thì mới thắng được chứ mà có một đường thì làm sao mà thắng được em ba đường đánh là được đánh bạn không có đường chơi thì không có đường lật kèo á thì chiến thuật mới thành công được giờ thì chắc chắn bộ đó nè thằng Việt Nam con bùa kìa Mình sẽ qua hỏi thăm đấy Hello Ăn cái gì mà Chết rồi Chuyện chị hụt rồi lùi tí để nó đây nè đây ăn cái gì mà ăn cũng mềm bạn ơi tôi chơi đồ bao bay này ui vậy đó ui hàng quá láo ạ láo này láo này trời đây các bạn ơi giết luôn rồi ơi lại không mang rồi dạ thì à, bùa đổ sắp ra rồi mà tem mình với thì đánh nhau quá trời thôi mình sẽ anh rồng nhé anh rồng tem ơi anh rồng tem ơi trời ơi tem mình bị đánh chủ vừa đó ra rồi thôi mình sẽ dọn lính đi gọi lính xong ấy thì mình sẽ đấu trận đi và mình sẽ pha tiếp con bùa đó các bạn chết được nó đã làm rồi nhưng mà thôi rồi rồi rồi Giết thằng này chưa đã Ok Rồi Ủa đó luôn Ui nó ăn rồi Ôi thật sự Mạnh quá Giờ về ăn bột xanh nhá Ăn bột xanh xong thì à, Từ từ mình nhìn đó À mình sẽ lên đường trên Sau đó mình sẽ đẩy thẳng luôn Ui Thằng lùi tới bạn lắm gì đấy Giết luôn giết luôn giết luôn giết luôn giết luôn cái con sẽ nét già này của mình thì để nó đứng lên đấy tức là đội bóng này này Thôi mình đột nam chết luôn nha mình có một chiến thuật là đi một con nét già nó muốn solo với mình thì mình phải đứng kém với cái bụi cỏ mấy cái bờ tường á mình hất tung nó mình bay là nó sẽ không có đổi máu với mình được mình làm như vậy nó sẽ ức chế nó không có đổi máu được cho nên là nó sẽ chết thôi lúc đó thì mình này tồn đam thôi ở chết à chứ bạn đừng cứ nhây với nó nha nhây với nó là nó đổi bó với bạn là chết đấy và còn đây á, thì em ở đây mình xin lừa các bạn đây, đây, đây mình cho các bạn xem mình xin lừa các bạn ở trang pha này và mình sẽ lên trên mình đấy rồi đây cái này rồi mình sẽ lùi ra sau đó mình lên trên mình lấy cái bài này đấy các bạn sẽ phải lùi lên sau đó mình lại mình ăn thôi này đây rồi đây rồi mạng đây chứ đâu đi nhớ à, đi thì nhớ đầy đường ấy không là thua đấy vậy thì cái tác tác dụng của đầy đường nha khi mà đầy đường á thì à, cái bạn lôi trăng lên bạn đâu đâu lôi chiến trụ đâu bây giờ thua nữa nha rồi trận đấu tới kết thúc nha xin chào tất cả mọi người còn bi đồ bi ngọc thì mình ở à, đây nha các bạn tự coi nha rồi chúc mọi người tốt lành nha Bye.